chào anh em Đấy, cái ờ, video này tôi xin giới thiệu với anh em những cái bộ hột tài xỉu mà do bên tôi làm ra và cung cấp cho anh em đi đắc cái Đấy thì cái những cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi làm thì là thứ nhất là nó hoàn toàn không tan 100% là không tan cho anh em Đó. và thứ hai nữa là nó đều có cái tỷ lệ mà giúp cho anh em đi lắc tài xỉu anh em giành chiến thắng thì mỗi một bộ hột tài xỉu trong bốn cái bộ hột tài xỉu này nó đều có một cái ưu điểm riêng thì cái video này tôi ờ, muốn giới thiệu cho anh em thì anh em nào mà thấy cái bộ hột tài xỉu này nó phù hợp với sân chơi của anh em thì là anh em có thể alo cho tôi đấy thì ờ, thứ nhất là cái bộ hột tài xỉu hay cái bộ tài xỉu hay này thì ờ, thứ nhất nó là hoàn toàn không tan thứ hai là bộ tài xỉu nó đi đều tỷ lệ bão cao và thứ ba nữa là anh em có thể giữ tài giữ xỉu theo ý muốn vì sao cái bộ tài xỉu này là bộ tài xỉu hay thì lá bộ tài xỉu này nó phá vỡ hoàn toàn những cái thế hột tài xỉu khó Đấy, thì anh em đi lắc cái thì anh em biết rồi những cái bộ hột những cái thế hột tài xỉu khó thì là anh em cũng đã biết rồi đấy những cái thế hột nào là những cái thế hột tài xỉu khó để cho anh em đi lắc tài xỉu anh em thấy những cái thế hột đấy anh em cảm thấy nó cảm thấy nó không được tự tin khi mà anh em dắt Đấy, thì những cái bộ hột thì cái bộ hột tài xỉu này nó phá vỡ hoàn toàn cho anh em những cái thế hột tài xỉu khó nhé Đấy thì tôi sẽ thử luôn cho anh em vài ba thế hột tài xỉu khó thì uh, những thế hột tài xỉu khó đa số là những cái thế hột tài xỉu nó to Đấy, to mà anh em không thể nào lắc xuống nhỏ được Đấy thì ví dụ như cái thế 556 như thế này thì là anh em sẽ lắc như nào thì anh em chỉ cần lắc cái cách lắc bình thường thôi đó thì cái bộ hột tài xỉu hay này nó về xỉu cho anh em chỉ cần bằng cái cách lắc bình thường của anh em thôi nhá đó một hai bốn đúng không anh em Đấy, thì uh, kể cả những cái thế hột hai ba năm này chẳng hạn Đấy, những thế hột hai ba năm này chẳng hạn thì là anh em lắc như thế nào anh em cũng chỉ cần lắc cái lắc cái lắc bình thường thôi nhá đó chỉ cần cái cách lắc giữ dài giữ xỉu của cái bộ tài xỉu ờ, hay này thì anh em sẽ giữ được chén xỉu mà không để cho cái hai ba năm này nó lên tài Đấy. thì cái tỷ lệ của nó tất nhiên là phải có chế phản rồi Đấy, nó được 7 đến 80 phần trăm thôi nhé mở cho anh em này đấy vẫn là 441 đúng không anh em Đó, đây là cái bộ tài xỉu hay à, còn là bộ tài xỉu nhích à, bộ tài xỉu nhích như thế nào cái bộ tài xỉu nhất này khi mà anh em đi lắc thì là anh em có thể là chống được thời thợ nghe hột tài xỉu đấy, bằng cái cách lắc nhích hột tài xỉu đấy, nhích hột tài xỉu thì là anh em không thể nào biết được à, hay là anh em thầy thợ không thể biết được là trong này cái âm âm tài âm xỉu hay là cái âm chuông âm rè của cái mặt nhất mặt lục đấy, để cho anh em có thể đoán được nhé này đó. xỉu này tài này 80 90 phần trăm nó là tài thế này đó Đấy, giữ tài này đó đúng không anh em Đấy, cái này lắc hơi mạnh thế nhưng mà tôi ngồi cái thế nó không được không được ổn cho lắm thì là mở cho anh em đó thì nó về xỉu Đấy, nói chung là anh em cũng ngồi thoải mái thì là lắc sẽ rất là dễ rất là nó hiệu quả Đấy, thì chén này vừa rồi là tôi sẽ giữ xỉu tiếp cho anh em đó một hai bốn này đó. tiếp tục vẫn là giữ xỉu cho anh em hai ba đúng không anh em anh em chỉ cần lắc nhẹ như thế thôi nghe như cái bộ hột không đi nhưng mà cái bộ hột nó rất là đi nhá đây là cái bộ nhíp ở đây là cái bộ hột 2020 cái bộ hột 2020 này thì anh em nào mà đã dùng qua rồi anh em biết rồi cái bộ hột này khi mà anh em lắc tài xỉu anh em giữ tài giữ xỉu theo ý muốn nhé giữ tài giữ xỉu theo ý muốn tài ai à, là xỉu đó, 145 này tiếp tục giữ xỉu cho anh em này. Đấy, 442 này giữ xỉu tiếp này đó, 136 này tiếp tục vẫn là xỉu này Đấy, 123 này Đấy, 224 này Đấy, Đấy tôi đây chỉ lắc thử qua cho anh em để cho anh em biết được cái từng cái ưu điểm của cái bộ hột tài xỉu mà tôi muốn giới thiệu cho anh em và cung cấp cho anh em bán cho anh em đi ờ, làm cái để anh em ờ, có thể có những cái tỷ lệ thắng cao Đấy, còn đây là cái bộ tài xỉu bảo 5 năm Đấy, cái bộ tài xỉu bảo 5 năm này Đấy thì là anh em nghe tên thì anh em đã biết rồi cái bộ hột này thứ nhất là nó đều cho anh em và thứ hai nữa là nó có tỷ lệ về bảo khá là cao nhé 665 này 442 này Đấy, 112 này Đấy, 446 này Đấy, bộ hột đi rất đều đúng không anh em Đấy, đi rất là đều và thứ hai nữa anh em để ý cái bộ hột tài xỉu nào mà có về bảo nhiều thì là cái nó ra cặp rất là nhiều nó ra cặp rất là nhiều đấy thì anh em tôi lắc thử cho anh em mấy chén đấy thì là cái chén nào nó cũng ra cặp đấy đấy, xuống xịp đấy tài tài bão lục luôn anh em nhé à bão ngũ luôn đấy rất là hiệu quả nói chung là anh em nào mà đến cơ sở anh em muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu mà để cho anh em đi làm cái thì là bên cơ sở tôi à, có rất là nhiều những cái bộ hột mà để cho anh em đi làm cái à, mang lại hiệu quả cho anh em đấy thì à, nói về những cái bộ hột này thì là thứ, thứ nhất là cái bộ hột này là những cái bộ hột này nó không tan Đấy, không tan cái thứ nhất là không tan và cái thứ hai nữa là cùng chung với cái tỷ lệ đi đều Đấy, cùng chung cái tỷ lệ đi đều và cùng chung cái tỷ lệ giữ tài giữ xỉu của cái một trong bốn cái bộ hột tài xỉu này nhé Đấy, còn thứ ba thứ tư nữa là cái bộ hột này nó có những cái ưu điểm riêng của những cái bộ hột Đấy, nó khác nhau thì vì thế mà tôi đã phân ra thành bốn cái loại hột bốn những cái bộ hột để cho anh em có thể là phù hợp với sân chơi của anh em nào thì là anh em sẽ à, sử dụng cái bộ hột tài xỉu đấy anh em đi lắc nha Đấy thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột hay là muốn sở hữu những cái đồ chơi tài xỉu thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình Đấy, video này là đến đây là hết chào anh em